Ok luôn anh em, chào mừng anh em đến với Game Today Đầu game thì tôi xin được cảm ơn anh em Đinh Việt Phú đã donate cho tôi 100k Trong cái buổi tối ngày hôm qua để à, chúc mừng đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng Rất là cảm ơn anh em nhá Mặc dù à, tôi thấy nó cũng không liên quan đến nhau lắm Hôm qua xem bóng đá hồi hộp vãi đái <laughs> Hồi hộp hơn cả là chơi auto chat mà một máu lật kèo anh em ạ, dã man Đấy, cái cảm giác đấy nó giống như thế Nó khá là giống cái kiểu là chúng ta chỉ còn một máu và ừ, sắp chết rồi, sắp chết rồi <laughs> Nhưng mà rồi cuối cùng là lật kèo, vô địch Đấy, hôm qua như thế anh em ạ, hôm qua xem cảm giác nhá Cái lúc mà sau cái quả đánh đầu ghi bản ấy là <laughs> rất là hồi hộp Đấy, xem mà sợ thật sự có hai cái tình huống mà lúc đấy nó gần hết giờ rồi Đấy, mà lúc đấy nó gần hết giờ rồi mà nó lại ừ, suýt nữa thì là bị gỡ hòa hai tình huống Đấy mà lúc đó tôi nhớ là cái cái cái ờ, bù giờ là nó bù đến tận 5 phút 5 phút đấy đúng là dài vãi đái <laughs> Cũng may không có quả nào vào cả và Chúng ta chiến thắng ờ, Hôm qua cũng có nhiều anh em là nhắn tin Hỏi tôi là có đi bão không Thì tôi cũng trả lời là không Tôi bây giờ già rồi tôi ở nhà thôi <laughs> Ở nhà đi ngủ thôi anh em ạ Đi bão ở trong mơ nhá anh em nhá Mà tôi không hiểu tại sao mà Thực ra đội tuyển Việt Nam mình cũng gọi là xếp ờ, top 1 châu ờ, Đông Nam Á chứ đúng không? Top 1 Đông Nam Á mà ừ, lúc nào mà gặp Thái Lan rất sợ nhá tâm lý lúc gặp Thái Lan cực kỳ sợ Rất là sợ thua Có con gấu này Cho vào đó chơi rồi Ok, trận này rất có thể là chúng ta sẽ ừ. Có con uh, à, ách này à, Chúng ta câu gấu Biết đâu trận này lại được chơi gấu Mà gấu trận này là chơi với cái gì Gấu sáu đỏ à Trận này chắc chỉ chơi được mỗi gấu sáu đỏ thôi Chứ còn Gấu assassin nữa à, Trận này cũng có thể chơi chơi chơi sin Có 9 sin là chơi được này Trận này trong truyền thuyết có rất là nhiều những cái con 5 tiền mà thuộc hệ sin Cái con uh, Sailing này, cái con uh, Phantom Queen Được Thậm chí là ở đây là không có thuộc hệ sin nhưng mà nó trong cái bộ Assassin Đấy chính là con Tôn Ngộ Không Cực kỳ khỏe Vậy là có tới ba con ở trong... Ui rồi Vậy là thế nào đây? Không phải rồi Thế này là cái gì? Chơi gì nhỉ Ui Chơi này chơi gì? Bán con ách đi Mua con thỏ bán tờ đầu game Chơi phe giờ cũng được Chơi này phe giờ cũng được Ok Bán đi thì mua con thỏ với con giơ so được anh em ạ ok thắng thì mua con giật so ui rồi mẹ thằng này ra là gấu mết rồi này thế thì có thắng nổi không cơ chứ khó lắm ra ngoài thua à ăn nổi không ờ được được được được được được được được được được được hay lắm rồi cũng nên solo được yên tâm con cũng đen 2 sao rồi mà Đấy Chuyện này chưa chín hẹp được nhá Ui Không phải rồi <laughs> Nó lại thế này cơ anh em ạ à. Thế như vậy Khá khó hiểu Bây giờ up cấp cho con rồng này vào Có thêm ego Egosit được này Mày qua chưa chốt đồ Tí nữa tôi là ghép cái cái cái cái cái hai tia ở đây anh em ạ. May thật. Chút nữa tôi ghép cái hai tia rồi. May quá vẫn có cái Berlin ở đây. Ok, có thể lấy chốt cái Berlin để cho con con con Gomez được, chơi được. Ôi nhưng mà round này có thua không nhở Không, không thua được Hay lắm Ui Bài này chơi cái gì nhở ừ, Thì 3 mét vào được mà Nhưng mà lại Chưa chưa chưa chưa cho được vào con thỏ vào Thôi được rồi Tôi sẽ lấy tạm một viên ma lăng này đã Lấy tạm một viên ma lăng cho Con gấu mết nó lướt nhanh Thực ra là kẹp được vào Egosit nhưng mà đam tay thì nó cũng chỉ có một con thôi. Bây giờ ba Hunter thì ổn hơn này bây giờ cho tôi ba hunter thì thì nó sẽ ổn hơn hiện tại là chúng ta chơi mết nhưng mà mết như này thì nó không có tăng không có tăng cơ hơi đuối rồi cũng may là gặp những cái đối thủ khá yếu ở đây Trông <laughs> Không hiểu chơi gì luôn Vai đái thật Ảo thế nhở Chắc là chơi gót đấy Ui ôi ra nhiều cung đen thế Cái con cung đen này thì thực ra bây giờ không chơi Bây giờ lấy đồ rồi Mà chuyện này nếu mà chơi cung đen thì chỉ có chơi Exit thôi đúng không? Exit chuyện này không khỏe Chuyện này Exit không khỏe không có con chúa quỷ thì chơi cái bộ này không ok lắm đâu Exit lại phải chơi Exit rồng cơ Exit rồng kết hợp với cả bom à Rồi Giờ ra chúng ta may mắn chúng ta ra là cái con gấu mết phải tận dụng anh em ạ Phải tận dụng Tận dụng con gấu mết này Hay quá Lướt phát nữa chưa hết Ui nhưng mà thằng này kẹp kẹp cả Morin vào Chơi cẩn thận thế nhở Đầu game mà đã kẹp Marine rồi À đây rồi, ba Hunter đây rồi anh em ơi Được rồi Đấy Đấy, như này ổn hơn này ba Hunter kết hợp với cả um, à, cả cả, cả ờ, uh, Egosit. Ở đây có con này cũng kẹp vào đỏ à, ông kinh à. Đỏ được không? Đỏ được chứ. Đây. Ui giời, cần gì Egosit? Đỏ khỏe hơn anh em ạ. Rồi, ok à, Tôi vẫn chưa biết chơi gì Trận này bây giờ phải phải có một cái gì tín hiệu gì đấy các anh em ạ Cho tí tín hiệu <laughs> Bây giờ chưa có tín hiệu Cần alo cái cho có tín hiệu là xem có cái tín hiệu gì đấy để để Chúng ta chắc chắn là chúng ta chơi gì Egosit thì không chơi rồi nhá Egosit thì chắc chắn là không chơi Đấy, Egosit thì chắc chắn là không chơi anh em nhá Còn chơi gì thì, thì cho tí tín hiệu vào xem nào Cho chút tín hiệu đi Ui. Thế thì cũng chưa biết chơi gì Chơi phe giờ 9 ép à Bởi vì tôi lấy cái mana rồi Viên mana rồi nên là nó sẽ phải có Ý nghĩa một chút anh em ạ Tôi nghĩ là nó sẽ phải Đội hình nó sẽ phải liên quan đến những cái món đồ mà Chúng ta lấy được Chứ còn bây giờ chơi Egosit thì cái viên viên ma lăng này nó phí lắm Ở đây lấy được cái bờ linh này Blink này có thể chơi 9 ép Chơi ghép Blink được Thôi không chơi Exit Chơi 9 ép hoặc là chơi cái bộ gì mà Đam của nó chủ yếu là đam bắn trưởng ấy anh em ạ Ok nhưng mà bây giờ hiện tại Nói chung là cũng rất là ổn Rồi cứ từ từ đã Đội hình này tôi nghĩ là chưa mất chuỗi được đâu Đồ để, để dành ấy Ok thằng này vẫn chơi được Rồi hay lắm Bây giờ con gấu nó vẫn chưa chết cả Thế thì Ok Rất tốt Cái tầm này bây giờ thì thì, thì... Ui Tức là bây giờ chúng ta lại có thể là chơi chơi bốn đỏ à Ở đây Saturn Storm Saman có chơi không nhỉ Chơi chứ Sử tôm Saman được Thôi không chơi hẹp nữa Chơi um, Chơi đỏ Bộ trận này là đỏ là có có bet omen là chơi được đấy anh em ạ bet omen này là chơi được thế thì chơi chơi đỏ chơi chơi đỏ kết hợp với cả gấu à đúng không đỏ kết hợp với gấu được không nhưng mà vấn đề quan trọng là gấu nó phải ra cơ Người nó không ra thì vẫn phải chơi một cái bộ gì mà late game mà vẫn có thể là chơi được Mà nó nó không phải là gấu nhỉ Để tính em nào Đây, gấu này Ui giời, khỏe đấy Có khỏe không? Như này có có khỏe không nhỉ? Hay phải áp cấp? Mèo mua không? Thì mua Đằng nào thì cũng đang lẻ tiền Bán bớt Đấy mua thêm con này nữa Này lên 7 được không? Lên 7 cho chắc cái gì đâu Chắc chắn để giữ chuôi đây anh em ạ Bình tĩnh Ok Ui nhưng mà thằng này nói chung là yếu Quả đấy là cũng hơi phí Quả ông cấp là hơi phí đấy Thằng này yếu mà ăn được Rồi Đang có chuối anh em ạ à. Chơi cho nó cẩn thận Cẩn thận hơn Ấy lại ra gấu đây Thế này à Thế này chơi gì nhở Từ từ đã xem nào Chơi bây giờ tôi tôi tôi thấy là giống chơi gót à Đồ này xem nào Nhưng mà trận này không có canon Thôi cứ ghép cái này để chơi cho con uh, gấu mết nó lướt Nó kiếm thêm mấy cái stack của huyết triệu anh em ạ Ghép trước đi Cái trận này không có canon anh em ạ Nên là chơi gót đỏ Gót đỏ không ok Không ok cho lắm Bây giờ ra gấu nhở Ra cặp gấu mết thì có được không Có xin một cặp gấu mết thì ngon Tầm này tôi nghĩ là tôi vẫn chưa thể mất chuỗi ở đâu Thằng này lên 7 để cắt chuỗi tôi này Đéo cắt được cơ Ồ Ồ Hay quá Định là là là có hai sao rồi là vào cắt chuỗi đấy à, Trứng này mèo này hai mèo à? hai mèo Có chơi mèo không nhở Chỗ này chơi mèo không? Chơi mèo thì bỏ cái này đi à? Bỏ Hunter đi luôn à? Bỏ Hunter cho bốn đỏ vào Ở đây có bốn đỏ này Ra con ách rồi Ờ Chơi uh, hai mèo kẹp bốn đỏ vào được không? Kẹp gấu Thế thì bỏ Hunter à? Nhưng mà Hunter toàn hai sao này bỏ thì nó sai lắm anh em ạ ui vớ vẩn thua nào này này ăn được không ấy vẫn ăn được hay quá ui con này lướt không sao không sao rồi có chuỗi rồi ai đây rồi đỏ này ui lẽ ra nếu mà tôi không bán wing ranger tôi đã có đủ bộ sáu hunter rồi đấy nhưng mà bây giờ chắc là tôi bán luôn mấy cái bọn hunter đi tôi cho kẹp bốn đỏ và ngon hơn này phải không Thôi lốt rau nhỉ Rau này rau 14 rồi Rau sau rau 15 rồi Phải không Hay là up 8 luôn Up 8 luôn đi có vẻ nó hơi sai Thôi bán đi nhở Bán đi Ok bốn đỏ vào cho tôi ấy Tôi chết tôi rồi Mới chỉ được có ba đỏ thôi Thiếu một đỏ Ôi phải lên 8 mới đủ Thôi chết mẹ thế có thua đâu này không nhở Thôi mà Thắng đi thắng đi thắng đi thắng đi thắng đi Ui rồi ôi con con con con mèo nó nhảy trượt rồi Ui con gấu của nó vẫn nước kìa Ăn được không ăn được không Mẹ ơi còn con con sâu có đẻ kìa 3 đánh 2 3 đánh 2 ăn được không ăn được không úi rồi ăn vẫn ăn được anh em ơi Hay quá Ui tí nữa mất chuỗi anh em ạ hiền thế nhờ Mày thật Wow <laughs> Hết hồn Hết hồn như là cái cái cái cái, cái um, trận đấu uh, của đội tuyển Việt Nam ngày hôm qua Dã man <laughs> Phút bù giờ Phút bù giờ Đây như này Để thêm con Skull Hunter nữa Ok ớ Có thằng quýt à Sao có thằng nó bị đánh bại ở round 15 nhỉ À chắc quýt rồi À nó xả hết tiền Nó không ra được bài Thế là cứ cáu quýt luôn anh em ạ Thiếu nghị lực thế nhở <laughs> Quýt luôn như vậy kinh vậy Thực ra thì ngoài cái việc thiếu nghị lực ra thì chúng ta phải công nhận là mạnh mẽ Khá là mạnh mẽ đấy Rất là quyết đoán nhá Không lằng nhằng không nói nhiều Quyết luôn <laughs> Thực ra thì cũng có nhiều trận tôi cũng như thế đấy anh em <laughs> Tôi quýt <laughs> Tôi cũng quýt như thế Chơi mấy cái bộ như là bộ Greater ấy anh em ạ Chơi Greater là hay có cái kiểu đấy lắm Hay có kiểu đấy cái à Đồ này hai cái bơ à Lắm bơ á Rồi lên 8 kẹp 4 đỏ vào anh em ạ Liên 8 kẹp 4 đỏ vào thôi Đó gấu mết vẫn đang gánh Bây giờ chỉ cần tôi chỉ cần lổ ra một con gấu nữa thôi này Bây giờ chỉ cần nổ ra một con gấu nữa là là gấu mết thì là đập trứng luôn Đấy nếu mà ra gấu mết thì đập trứng luôn Còn ra ờ, cái con gấu khác thì tôi sẽ kẹp quy Wizard vào Ok Lấy những cái món đồ để tương lai dùng thôi Bây giờ chưa ghép được Đợi tương lai Một cái là sẽ là ghép cái um, giảm hồi chiêu Và cái uh, áo mưa là sẽ ghép cái um, cái cái cái cái gì nhở cái cái chiến thánh anh em ạ hợp lý ui thằng kia mất chuỗi rồi kìa ui giới ơi chưa cho tôi gặp thì nó làm sao à đây rồi yên từ từ nhá nhưng mà lại có nên đập trứng cho con con gấu mết này không nhở Hay là hai gấu, chơi hai gấu. Chơi hai gấu ngon hơn không? Đây này, có cả con uh, heo này. Cả con heo luôn này. Thế thì như nào mạnh hơn? Tôi nghĩ đập trứng mạnh hơn đấy. Thôi, đập trứng đi anh em ạ. Ok. Thế thì cho bốn đỏ vào vậy. Bốn đỏ, bốn đỏ. Tí nữa thay con heo vào khỏe Quên Rồi Đấy Gánh gánh em ạ Gánh gánh Gồm hết đồ game gánh tôi Ok Thế được rồi Ổn rồi Bây giờ đợi thêm một con gấu nữa thôi Trận uh, này sẽ chơi Có thể là chơi kết gấu kết hợp với cả sáu đỏ được sáu đỏ kết hợp với gấu là Ở level 10 đúng không? Đúng rồi chuyện này còn có Tôn Ngộ Không nhá Nếu mà Tôn Ngộ Không thì chúng ta có thể chơi cái bộ cực kỳ trâu luôn ba Meteorite kết hợp với cả 6 đỏ Được không? Quá được Anh em ạ ba Meteorite kết hợp với 6 đỏ Cực kỳ trâu chó luôn Máu nhiều lại còn giảm phần trăm sát thương Giảm tới 35% cho toàn bộ đội hình Đấy, Rất là khỏe Ui bây giờ mới để ý anh em ạ Trận này đéo lắm Thái Lan thế Ui ôi, 5 thằng Thái Lan anh em ạ Dã man Có phải là nó vào hội đồng tôi không Để trả thù cho đội tuyển Thái Lan hôm qua không <laughs> Có phải không Dã man thật Ua Gì sợ thế Khỏe đấy nhờ thằng này xả hết tiền ăn chua tôi à Kinh thật Mấy thằng này khô máu thật đấy Có mất chuỗi không Có mất không có mất không? Trông có vẻ không bạn ơi Hay quá Vẫn giữ sạch lưới anh em ơi Tuyệt vời anh em ơi Rồi thôi lên 9 anh em ạ Lên dần lên 9 thôi Lên 9 nó kẹp thêm ờ, con ờ, heo vào Đằng nào nó sẽ phải lên 9 để ờ, triệu hồi gấu anh em ạ Lên 9 nó kẹp 4 đỏ kết hợp với cả hai uh, ờ, giạt là 5 con đúng không 5 con cộng với cả ba con con con gấu là 8 con à thế là vẫn thừa một slot chỉ cần chơi ở 8 thôi ok nhưng mà tầm này có con gấu mét hai là cũng là yên tâm rồi đấy cũng ổn áp rồi thế này là cũng ổn rồi bây giờ hy vọng ra một con gấu nữa thôi ui nhưng mà có mất chuỗi ở trong này không nhỉ nào này gặp live bullet live 2 sao rồi kìa Nhưng mà cái con gấu tín quá anh em ơi Trời ơi nó lướt kìa Con này đúng là rất mạnh nhá Mấy con gấu thực ra chỉ cần lên 2 sao là con nào nó cũng gánh được anh em ạ Ổn quá nhở Rồi Trận này dư chuê tận 100% máu đến round thứ 20 cơ à Thì không biết là trận này liệu rằng là có đến hết game không nhở <laughs> Liệu rằng là, là chúng ta có đến hết game chúng ta vẫn giữ lại được 100% máu không? Giữ sạch lưới nhà không? <laughs> Khó đấy Khó đấy Trong trận này Nhìn đã biết là bị hội đồng bởi coi như là năm thằng Thái Lan rồi Trả thù cho cho bóng đá hôm qua <laughs> Xem nào Xem là liệu rằng là cậu có thể trả thù được cho trận hôm qua không Cho buổi tối ngày hôm qua không Bây giờ tôi chỉ cần lổ một con gấu nữa thôi Trò chơi nó sẽ kết thúc Ở đây là nhìn thấy tôi là đủ 6 đỏ đấy anh em Đủ 6 đỏ rồi ờ, Dí một mạch lên 10 luôn này Kẹp quy giạt vào Ui rồi ôi không phải Không phải con này Trời Đâu phải con này đâu Đây cái chén thánh Nhầm rồi Nhầm rồi anh em ơi Đâu phải con đấy đâu Đây cho Cho cho cho hai con uh, Skull Hunter vào Con mèo này có chơi không nhỉ Con mèo thực ra thì, thì ờ, anh em cũng thấy là tôi đang form cái đội hình là là ba meteorite kết hợp với cả sáu đỏ thì chắc chắn là sẽ không có slot cho mèo. Để nói thật là như thế. Nên là con mèo này cũng phải tính toán để không lãng phí việc up con mèo lên Cứ bình tĩnh Vớ vẩn mất chuỗi rau này này Kẹp Burin cứ đánh cẩn thận thế nhở Ui vẫn chưa mất chuỗi anh em ơi Vẫn có thể ăn được Hay quá Rồi <laughs> Chưa Chưa Không dễ thế đâu Ok Như này Lên 10 nhở Tôi nghĩ là lên 10 Ấn lên 10 dần thôi chứ còn Saman nữa này Ấn lên 10 dần thôi Rôn gì cái bài này đâu anh em Không cần rôn Chơi gấu cần gì rôn Chơi gấu bài tự ra anh em ạ Dí phát lên 10 form Sức mạnh bằng CDG 4 gấu kết hợp với cả 6 đỏ Chưa cần phải là 3 Meteorite Đấy mà tí nữa sẽ là ba Meteorit kết hợp với cả ba gấu thôi nha anh em nhá Không đủ slot Đốt một con gấu đi để cho con ngộ không vào Vãi thằng này có cái con gấu ba à Căng vậy Nhìn là biết ý đồ rồi Ý đồ của nó chắc là là là, là 3 Meteorit kết hợp với cả 6 bit mà Chính xác Nhìn là biết luôn Rồi tôi sao Tôi 3 Meteorit kết hợp với 6 đỏ thì có mạnh hơn không Là 6 bit không Thực ra cái bộ 6 bit kết hợp với cả 3 meter lead thì nó lại đủ bốn con gấu ở giai đoạn late game. Đấy trong khi cái bộ này của tôi thì nó chỉ có ba gấu thôi, nó không được bốn gấu đâu. Nó sẽ mất một cái slot. Nhưng mà cái bộ đỏ thì chuyện này cũng khỏe anh em ạ. Nó có cái con ờ, Omen ấy. Chuyện này có Omen kích hoạt 6 đỏ không cần kẹp quy giạt khỏe hơn. Rao này rất có thể sẽ mất chuối ở đây Địch mạnh quá Có ăn nổi không nhờ Tôi thì có bốn đỏ thì cũng trâu Nhưng mà nó thì 6 cờ lai thì cũng trâu Ờ nhưng mà ăn được này Ui dồi khỏe chưa? Ui Công nhận cái con con gấu mết của Khánh thật tệ Ui thì khả năng cao là tôi có 100% máu đến hết game rồi anh em ạ ấy lại ra một con cơm gì đây Ờ gấu đù à Lại ra con gấu đù mới gọi là, là chán như này Kể ra mà thêm con gấu mết nữa thì Có quả trứng kìa Phải mua quả trứng này Chắc chắn phải mua quả trứng này Lên 10 luôn Bán ngoài đi Mua quả trứng Thôi Sờ Master để lên hai thôi anh em ạ, hai sao thôi được rồi. rồi thằng này cũng gấu hai này. Nhưng mà là gấu Saman hai sao. Không sao, tôi khỏe hơn anh em ạ, tôi khỏe hơn, tôi khỏe hơn. Anh à, căng quá nhờ, giữ được trôi tới tận round 26. Ui rồi ơi, tuyệt vời anh em ơi, lên được 10 rồi. Thôi bây giờ kiếm 6 đỏ vào thôi Nhưng mà 6 đỏ bây giờ nó chẳng có cái tác dụng gì bởi vì tôi bây giờ đang máu đang nhiều vãi đái ấy. Ơ nhưng mà nó lại ra con con con mèo này. Ơ. Thế thì hay chơi mèo. Gấu bây giờ đéo ra này, gấu bây giờ vẫn thiếu một con nữa anh em ạ. Phải có ba con để kích hệ. Trận này có khi chơi bố nó con mèo. Anh em nhỉ? Trận này có khi chơi bố nó mèo đi Mèo kết hợp với 6 đỏ được không? Mèo kết hợp với 6 đỏ thì thì thì thì, thì, thì thừa hai slot 6 đỏ level 8 kết hợp với hai mèo hai mèo level à 6 à, đỏ level 6 kết hợp với hai mèo là level 8 vậy là còn hai slot nữa hai slot nữa thì cho thêm hai con mèo nữa à được không được thì cứ roll mèo vào mà chơi thôi cho mèo vào chơi thôi thì cũng được để xem nào con này được này chán nhở ra bao nhiêu gấu mà không ra con gấu tôi cần bây giờ chỉ cần ra con gấu uh, saman thôi hoặc là con gấu uh, gấu gấu assassin thôi là cũng được tiếc quá nhở trận này không chơi gấu rồi anh em ạ à. trận này như này không chơi gấu muộn rồi quá muộn rồi bây giờ round 26 không không không đợi được nữa rồi thôi Chốt nha Chốt đồ Tí nữa là đồ này là sẽ cho cho cho con mèo Trận này chơi mèo anh em ạ Trận này chơi mèo thôi Chứ còn không chơi um, không, không chơi gấu được Đó Bây giờ thực ra thì sáu đỏ nó cũng chả có cái tác dụng gì đâu anh em ạ Cái tầm này sáu đỏ ờ, nó cũng không cộng thêm máu Bây giờ mình 100% máu rồi nó đâu có cộng thêm tí nào đâu gặp thằng này ăn được không ra là cái con gấu hai sao mà đừng bảo thua nhá thằng này nó vẫn thua tôi này ui rồi clear khỏe đấy trông clear khỏe đấy ấy à vớ vẩn thua này à không ui rồi ôi con ách nó khóa hay quá nhờ quả ách khóa quá hay luôn nhưng mà ok nhưng mà tôi nghĩ là nó không thể nào cắt chuỗi được đâu Rồi hay quá Ui thậm chí là nó còn sắp chết Nó chỉ còn 5 máu thôi Ui ngộ không à Nhưng mà ra ngộ không đéo có đồ anh em ạ Rốn tiếp Mèo này hai mèo rồi Đập trứng không nhở Thôi đập trứng luôn anh em ạ Trận này chốt nhá Chốt chơi mèo Không chơi gấu Trận này chơi mèo đâu nó chơi mèo thì có chơi con ngộ không hay không thì chắc là cũng không chơi Đã chơi mèo thì chơi mèo kết hợp với sáu đỏ luôn Mèo làm co Dồn toàn bộ đồ cho con mèo Nhưng mà phải mèo 3 sao là mới tín cơ Mèo này bây giờ tầm này 2 sao thì yếu lắm Không mạnh Sẽ phải roll Roll kiếm cái con đỏ cuối cùng Cái con đỏ 5 tiền Bet Omen rất cần Vớ vẩn đao này mất chuỗi không nếu mà không mất chuối thì thằng này sẽ chết Ồ oh. Ui rồi ôi Vậy là tôi đẩy nó đi luôn Kinh quá nhở Mẹ giữ chuối vãi cứt thật Sắp 30 round không mất chuối rồi Thì có khi nào kết thúc trận đấu này với 100% máu không vô vẩn là như thế thật đấy Đẩy nhanh quá anh em ơi Trận này kết thúc nhanh rồi Rồi ôi Thái Lan với chúng tôi 5 thằng Thái Lan ra đây nhá Còn mày ra đây hết đây ra đây hết đi Gỡ lại đi, gỡ lại hôm qua đi thế nào Xem có gỡ được không nào <laughs> Việt Nam vô địch rồi anh em ơi Trận này như có một mình tôi Việt Nam thì phải Đen nhỉ Luôn ở level 10 Mãi không ra con Omen Cay thật Liệu rằng là gặp cái thằng chuỗi cộng 7 kia có mất chuỗi không nhở Mất chuỗi cho nó thì lại ngu người luôn đấy Hunter Ego Egosit Bây giờ hiện tại là 6 Hunter 4 Egosit à Lên 10 sẽ là 6 Hunter 6 Egosit Ở level 10 Còn cái thằng này ra là con gấu Assassin Nó kết hợp với cả bộ Beat này Cũng ghê Cũng ghê bạn ơi Cũng ghê Cũng ghê Cũng ghê Ui Vớ vẩn thằng này nó cắt chuỗi của tôi mất Được không Ui trông thằng này có vẻ như nó cắt chuỗi của tôi thật anh em ạ cho thằng này chuối là sai lầm rồi Thằng này khỏe lắm Gấu Assassin kết hợp với cả tí nữa Nó sẽ là con ngộ không và 6 bit đấy 6 bit mà 3 Meteorite Ờ được không? Được không? Bật Ui rồi ôi không bật được cái cái cái cái cái chén thánh lên Mất chuỗi cho thằng có gấu mới gọi cay như lại Khó rồi Ui rồi bây giờ mới ra này Thế thì chơi gì Từ nhá Thôi bán mấy con này đi, không cần kích hệ nữa Bán gấu thôi anh em ạ Tầm này gấu gì nữa Tầm này uh, Chơi chuyển sang chơi mèo thôi Doom này Lấy không Trận này không chơi gấu nữa anh em ạ để đấy Doom để, để làm gì để đánh với cái thằng gấu vừa lấy đây anh em Cần con Doom Để Doom một con gấu assassin không cho nó nhảy Nó chém Nó bay nhảy không giết được anh em ạ Ok Còn thằng này thì, thì 6 Glacier đúng không 6 Glacier Clyde nhưng mà chưa lên được 11 thì làm gì có cái cửa đấy Đi luôn không? Úi giời ơi Mẹ quả đầy vai cứt đúng 18 máu ạ Đen, quá đen cho đối thủ còn đúng 18 máu ơi tôi đẩy đúng 18 máu luôn <laughs> Điêu thật Thôi được rồi Tôi nghĩ là là là thôi chúng ta run con mèo ba rồi anh em ạ Đây trứng này à, Đỏ nữa này Thôi chơi đỏ với cả mèo thôi chứ không ngộ không nữa Tầm này không ngộ không nữa Ui heo này Thôi thôi bán đùm luôn Không cần đùm Con mèo lên ba sao là cũng khỏe lắm anh em ạ nó chả cần phải ngộ không để gây đam đâu Ngộ không thì co đam vật lý thôi Nhưng mà trận này thì tôi nghĩ là là, là cứ chơi mèo kẹp vào thì có những cái cặp ấy Trận này ví dụ như chúng ta có cặp Bad Omen ấy Cặp Bad Omen này mà lên hai cái con Bad Omen 2 sao là Chúng ta có ba con Bad Omen 2 sao rồi đấy Đấy hoặc là cặp Storm Saman Cặp heo Đấy cứ chơi thế thôi anh em ạ Không cần không cần nhiều đâu Không cần phải cho nhiều vào đâu sáu đỏ kết hợp với mèo là đủ anh em ạ thế thôi ui rồi giáp băng giáp băng như còn gì nữa lấy giáp băng anh em ạ ok ai giảm hồi chiêu ổn luôn đồ thừa nhiều quá nhở rồi ui giời, hay quá à đây rồi sơ tôm saman lên hai sao rồi 50 tiền zone thôi anh em ạ đây rồi heo lên được hai sao rồi full hai sao sáu đỏ ở đây rồi ok rồi từ từ đã chưa chưa chưa bỏ gấu đi vội lấy gấu ở đây để tiếp tục làm tiền anh em ạ Ui rồi anh em nhìn nó lướt kìa Con gấu mết vẫn đang gánh kèo Rồi cắt chuỗi luôn Được quá nhờ Ui lại ra con gấu mết nữa này Gấu mết ra nhiều vãi đái Mỗi tội không đủ bốn gấu Biết thế giữ lại con gấu mết vừa lấy là tôi tôi đập quả trứng là được hai con gấu mết hai sao rồi đấy hai con gấu mết hai sao là cực kỳ ổn luôn Đây rồi Đập trứng luôn không? Không, từ từ đã, run đã anh em ạ. Từ từ, run mấy cái đã, từ từ bình tĩnh. run về 50 tiền. Thôi. Đập trứng luôn anh em ạ, đập trứng luôn. Ok. Rồi. Được không? Đây rồi thằng Beat này Thằng Beat Assassin này Beat kẹp Assassin Nhưng mà tôi đẩy nó chết tôi này Ui rồi không ăn thua bạn ơi Gấu Assassin không clear rồi Máu trâu anh em ạ Sáu đỏ máu trâu quá Lại ra hộ không à Uống tiếp Trong lúc đấy tôi sẽ kiếm thêm một con mèo ba sao nữa anh em nhé Ok đấy Batman là phải mua rồi rồi, Storm Saman mua hết anh em ạ. Bao nhiêu con đỏ mua hết bây giờ á là cứ chơi là mua đỏ thôi anh em ạ. Đấy, tầm này là mua đỏ thôi. Rồi thôi, dồn đồ cho con con mèo đi. Đấy. Ổn chưa? Chém lan. Từ từ đã, từ từ đã. Từ từ đã, cái này từ từ, cái này từ từ, cái này từ từ. Cái món này là tí nữa là sẽ ghép cái giáp phản Ok Rồi được rồi Giải tán được con con uh, Con uh, gấu à Không chơi gấu nữa Ok Làm sao Làm sao Ui dùng mạnh quá anh em ơi Ui nhưng mà sao con con con con, con súng của nó hồi máu kinh thế kia Ố Ố Ố Ố Ôi rồi ôi con, con súng khỏe thế nhờ Điêu thật Không có đam để dồn chết con súng à một mình nó dùng nó solo ạ Cười đấy nhở Kinh ấy Rồi chúng ta bỏ con, con mèo ra chúng ta roll tiếp nào Đây rồi Thêm con mèo nữa anh em nhá Kiếm thêm một con mèo ba sao nữa đấy Xem nào Để chúng ta có bốn con mèo nhảy có được không Được quá đi chứ này bốn con mèo kẹp được vào mà bốn mèo kết hợp với sáu đỏ mà đúng không Được anh em ạ Ok Rồi thôi tạm thời có cặp bed omen đã Một cặp bed omen ở đây Và một cặp coi như là là là ách Tí nữa cái con Skull Hunter lên được uh, Được hai sao ấy Thì có cặp Skull Hunter thì lại thay con ách ra anh em ạ Đấy Rồi bed omen lên được hai sao thì lại thay tiếp vào Thay một cặp Storm Saman nữa vào rất khỏe luôn Đấy, đơn giản thế thôi, nó sẽ có những cái cặp vào Chơi này cực dễ luôn Bộ này là, là anh em có thể thử nhá Chơi dễ lắm ấy Lần này có ăn được không Ui ôi con súng này điêu thật đấy Con súng này khỏe thế nhở Làm gì ngồi cửa đấy Ý giời Wow Đẩy 20 máu cơ 16 à? máu Ơ Vừa lên là 41 máu à Sao nó hiện lên là 16 máu là thế nào nhở Hình như là là bị lỗi à Chắc là bắt game rồi Bắt game rồi anh em ạ à. Đây, thay con Skull Hunter, uh, Hunter vào, khỏe hơn đây thay hai con Swordman vào, khỏe hơn hai sao anh em ạ Hình như là bắt game Round vừa rồi nó tôi nhớ là 41 máu Sao tôi đẩy cho nó còn có 10 À còn có 21 máu Thì nó phải là 20 máu chứ Sao đẩy còn có mười mấy máu kia 16 máu à Ok Đây mới là round 35 rồi đây anh em ạ anh em thấy cái bộ này nó đẩy khủng khiếp không Tốc độ đẩy kinh thật Đã không lọt thì thôi mà đã lọt thì là ngọt rất nhiều Ui rồi đồ chán thật đấy Thế thôi lại ghép cái bờ linh vậy Đồ chán thật Chả ghép được cái mẹ gì Thôi ghép lần cuối này Ghép hai cái cái cái chén này À roll đi Ui lại heo này Lại cho ra Ồ 21 máu nó có đi được round này không nhỉ Chắc là tôi nghĩ là nó vẫn sống một round nữa đấy Round sau xả tiền nha anh em nhá Tầm này làm gì đã chết được Round vừa rồi đẩy 20 máu ấy. Round này liệu rằng có đẩy được hơn không Chắc không Ui nhưng mà tôi nhìn thấy tín đấy kìa Bọn này 6 exit mà con đéo bị đéo, đéo, đéo được bất tử cơ Ồ Ui nhưng mà sao trông nhiều đấy kìa Đi luôn không Ui rồi 21 máu luôn à Ờ thì đéo là mà nhìn ở trên màn hình là tôi đẩy nó có 18 máu rồi mà tiêu <laughs> thật lỗi game à Bắc game rồi Bắc game rồi Rồi ôi nhưng mà Bắc gì thì Bắc Thì Thái Lan vẫn thua Thái Lan làm gì có cái cửa Việt Nam vô địch Nói thế cho nhanh rồi ơi, trận này năm thằng Thái Lan